Vâng, xin chào các bạn, tôi là Đặng Phương Xin chào các bạn, tôi là Đặng Phương, chuyên gia về chăm sóc sức khỏe chủ động thuộc Trung tâm Giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn biết đau xương đau khớp là do thiếu canxi Uống canxi mãi không khỏi là do đâu tại sao khi chúng ta đau các khớp đau xương rồi chúng ta đi bấm huyệt thấy nó đỡ tuy nhiên nó chỉ đỡ được một vài buổi một vài hôm đó rồi các bạn có thể được ai đó kê cho một chút thuốc uống nó được vài tháng nó lại đau thực tế một cái điều hiển nhiên mà các bạn chỉ cần đi kiểm tra chỉ số canxi trong máu đó thì các bạn sẽ thấy đặc biệt các bạn nhé các bạn quét ở máy 36 chỉ số bây giờ công nghệ nó phát triển các bạn có thể quét được cái chỉ số đó lập tức phát hiện ra xương chúng ta xương chúng ta thiếu quá nhiều canxi bất cứ ai bị đau xương khớp đều có cơ thể đang thiếu canxi mà thiếu canxi rồi thì các bạn chữa bệnh đau bất cứ đâu chữa bệnh chẳng bao giờ khỏi đâu và lúc này nếu các bạn phát hiện ra thiếu canxi thì uống bổ sung canxi sữa canxi này rồi ăn thức ăn nhiều canxi này đó rồi uống các viên canxi này sau vài tháng có thể vài năm đi kiểm tra vẫn thiếu canxi các bạn biết vì sao không có lẽ ngày hôm nay các bạn ngồi đây các bạn sẽ biết được một cái lý do và các bạn các bạn sẽ thấy được cái giá trị mà tôi chia sẻ tôi chỉ mong rằng khi các bạn nhận được cái kiến thức này các bạn hãy chia sẻ cái video này ra ra cộng đồng các bạn chia sẻ cho nhiều người để nhiều người biết đến bởi vì chúng ta đang tốn rất nhiều tiền để bổ sung canxi uống sữa canxi nhưng cuối cùng cơ thể vẫn thiếu canxi xương vẫn đau khớp vẫn đau và tôi biết rằng là tỷ lệ người Việt bây giờ nó có thể lên đến 7-80% ở cái lứa tuổi 35-40 đã có người hiện tượng đau xương khớp rồi nên cái kiến thức này tôi muốn các bạn bất cứ ai nghe được xem được thì tôi xin các bạn hãy chia sẻ cho cho các cộng đồng của các bạn hoặc chia sẻ cho người thân các bạn để các bạn mọi người hiểu rõ bản chất thiếu canxi thì không bao giờ chữa được đau xương khớp mà thiếu canxi ấy, thì là thiếu tổng thể toàn bộ cơ thể nhưng tại sao chỉ đau một số ở các điểm trên cơ thể giả sử cổ vai gáy hoặc ở lưng thực tế thiếu thì sẽ thiếu tổng thể nhưng ở với khớp vai chẳng hạn thì có thể nếu chúng ta nằm chèn vào gấp vai trái nằm nghiêng bên trái nhiều thì đau rồi chúng ta ngồi ở cái thế mà gập cổ nhiều thì nó gây ra thoái hóa đốt sống cổ rồi chúng ta ngồi lái xe hay một cái tư thế ngồi làm việc còng lưng thì ra gây thoái hóa ở đốt sống lưng nghĩa là thiếu canxi thì sẽ thiếu tổng thể ở trên cơ thể nhưng bệnh nó xuất hiện thì nó xuất hiện ở những cái chỗ mà bị tắc nghẽn độc tố ở đó hình thành tắc nghẽn thì độc tố sẽ hình thành các bạn nhé nên vì vậy các bạn phải hiểu là tất cả mọi bệnh đau xương khớp nó đều có lý do lý do thứ nhất là sự tắc nghẽn ở đó sự chèn ép ở đó đó có thể do nghề nghiệp công việc nhưng cái tổng thể thì đều do thiếu canxi và hôm nay thì các bạn sẽ biết được là chúng ta bổ sung canxi mãi không không đủ canxi trong cơ thể nằm ở đâu xin thưa các bạn cơ thể chúng ta ăn bất cứ thứ gì vào nó đều vào đường vào trong trong trong dạ dày đúng không? uống canxi cũng vậy ăn các thức ăn tạo canxi cũng vậy nhưng để hấp thu canxi đó thì nó vào dạ dày và muốn hấp thu thì đầu tiên nó qua qua dịch đầu tiên chính là dịch dạ dày cái tiếp theo để hấp thu thức ăn thì cái dịch quan trọng thứ hai đó là dịch tụy và dịch mật dịch tụy và dịch mật hai dịch này luôn luôn trộn lẫn với nhau ở ngay đầu ruột non và lúc này cái dịch dạ dày trung hòa với thức ăn nó tạo ra thức ăn của chúng ta cực kỳ axit ở dạ dày đưa xuống đầu ruột non và ruột non của chúng ta dài đến trên dưới 7 mét nhưng ngay đầu ruột non đó chính là cái ống vater là cái ống dẫn cả dịch mật lẫn dịch tụy hai đó hai cái dịch này đã trung hòa với nhau tại điểm đó để đổ vào đổ vào trong trong ruột non và lúc này nếu tất cả các dịch nó nó có tỷ lệ cân bằng với nhau thì lập tức tất cả thức ăn chúng ta đưa vào canxi chúng ta đưa vào nó đều hấp thụ đầy đủ cho chúng ta và chúng ta uống canxi hay ăn thức ăn bất cứ thức ăn gì vào nó đều thu cho nhưng đối với những người cao tuổi trung trung niên trở lên thì hầu hết cái dịch dịch mật đã thiếu còn nếu như dịch tụy thiếu thì chúng ta bắt đầu hiện tượng bị tiểu đường còn dịch mật thiếu thì chúng ta sẽ không hấp thu được tất cả các thức ăn này và canxi cũng vậy các bạn đã từng nghe nói rằng canxi magie này canxi magie K2 này đó là cái thức canxi mà có thể hấp thu được vào cơ thể một cách dễ dàng nhất nhưng uống mãi uống mãi nó vẫn cứ thiếu nó nằm ở cái dịch mật bởi vì dịch mật của cơ thể chúng ta ở lứa tuổi 35 40 hầu hết là đã thiếu vậy nó thiếu do đâu dịch mà thiếu là do tâm của chúng ta tại sao dịch mật thiếu lại do tâm nghe kỳ không các bạn các bạn biết rằng là ở cái thế giới vật chất này chúng ta mải mê tiền bạc vật chất mà chúng ta luôn luôn để cho tâm bất bình an nghĩa là có thể cáu giận lo nghĩ buồn giàu các bạn có biết sự cáu giận cáu giận nó sẽ chạy vào đâu không các cụ ngàn đời xưa đã có một câu gì ạ à? giận tím gan tím mật giận thì vãi đái nghĩa là à, sợ vãi đái à xin lỗi sợ vãi đái giận tím gan tím mật nghĩa là sợ hãi quá thì nó sẽ vào gì ạ à? vào thận còn giận quá thì nó sẽ vào gan vào mật thế mà chúng ta hầu như không nhận ra bởi vì sao ạ gan của chúng ta không có thần kinh không có thần kinh nên cái sự cáu giận này chúng ta không nhận ra là gan đã bị xáo trộn trong các xoang gan nghĩa là các cái mạch gan trong khi đó người phụ nữ đang cho con bú chỉ cần cáu giận đã là đã gây gì ạ đã gây tắc tuyến sữa thì chúng ta nhìn ra một cái điều nó rất rõ là gì ạ cáu giận nó làm tắc các cái tia sữa gây ra gì tắc sữa vón cục sữa thế thì gan nó bị nhiều hơn cơ mà nghĩa là sự tắc nghẽn ở trong gan đã rất nhiều sự tắc nghẽn ở trong gan này nó sẽ làm gì làm cho cái dịch mật bởi vì gan sinh ra trong cơ thể người là sản xuất dịch mật dù nó rất nhiều chức năng nhưng nó có cái chức năng là sản xuất dịch mật này đào thải độc tố này lọc máu đào thải độc tố đó thì cái chức năng mà dịch mật được sản xuất ra nó sẽ bị tắc nghẽn tắc nghẽn này sự tắc nghẽn này có làm cho dịch mật thiếu không ạ chắc chắn là thiếu đúng không ạ nên là cái tâm cáu giận nó sẽ làm cho cái lượng dịch mật sản xuất ra thiếu và lúc này dịch mật đưa xuống đưa xuống đường ruột để tiêu hóa thức ăn thiếu do vậy chúng ta uống cái canxi dù là canxi hấp thu canxi magie K2 hấp thu cực kỳ tốt nhưng không đủ dịch mật để hấp thu nó nó chỉ hấp thu được một phần đó hấp, hấp thu được một phần trong khi đó xương của chúng ta cũng thay đổi như các tế bào khác một phần hủy xương được được đào thải đi và tạo ra các cái sụn mới tạo thành xương mới thì cái lượng chúng ta hấp thu được một chút thì nó chỉ bù vào được những cái những cái cái thiếu hụt khi chúng ta bổ sung canxi còn cái lượng mà mà mà mà, mà bị phân hủy đi gọi là hủy xương thì chúng ta không bù được không bù đủ do vậy xương thiếu canxi cứ từ năm này sang tháng khác dù bổ sung hàng ngày do thiếu dịch mật hấp thu đây là cái gốc các bạn nhé và dịch mật thì lại do gì cái tâm cáu giận vì sao cộng đồng tôi hình thành là cộng đồng thanh lọc thân tâm bởi vì thanh lọc thân nó sẽ làm cho cái lượng độc tố cái lượng tắc nghẽn ở trong gan có thể thông suốt nhưng nó lại hình thành tắc trở lại do gì tâm vì vậy cần phải thanh lọc tâm nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn nữa làm thế nào để thanh lọc được thân tâm hãy tham gia trên Facebook Hội Sống Khỏe Như Thời Trẻ để các bạn có được cái kiến thức này và các bạn sẽ biết thanh lọc thân tâm là gì và tại sao tôi lại lại được rất nhiều người hâm mộ đó từ bắc đến vào tận nam đến tận cà mau đến tận bạc liêu để tham gia và giúp cộng đồng họ thanh lọc thân tâm thì các bạn hãy tham gia hội sống khỏe như thời trẻ trên facebook để các bạn có được thêm những kiến thức sâu hơn nữa giải quyết được những cái bệnh đau xương khớp từ tuổi trung niên cho đến người già chúng ta giải quyết được tận gốc để cho cơ thể hấp thu được toàn bộ canxi thì lúc này chúng ta sẽ giải quyết được hầu hết tất cả các bệnh về xương đến tận gốc đây mới là cái gốc để các bạn giải quyết được bệnh đau xương khớp từ thoái hóa đốt sống lưng cổ vai gáy hay là là các bệnh về khớp xin cảm ơn các bạn hẹn gặp các bạn trong Hội Sống Khỏe như Thời Trẻ trên Facebook.